mà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngay đây chính là quốc gia mà bị nhiễm nhiều nhất. Đấy. Ai chính là cái hình ảnh đấy Trung Quốc thì đen ngòm nhiều nhất ý đây nhưng mà tôi sẽ tính ra ngoài nước này bây giờ chúng tôi sẽ cho quý vị và các bạn đây là cái màu ờ, đỏ này này đây đây là cái màu đỏ này là thường là trên 10.000 người đã bị các châu Âu hầu như nước nào cũng có hết để các bạn không phải chờ lâu nữa thì tôi cũng sẽ cho quý vị và các bạn xem hầu hết các châu lục trừ Nam Cực là bị đầu tiên là tôi phải nói đến nước Ý là khoảng 31.500 ờ, hiện nay là nước Ý thì có 31.506 người bị nhiễm Italia đây quốc gia Italia này quốc gia mà gần 60 triệu người Italia đây biển Tenus đấy có thành phố ờ, rất nhiều nơi ở phía Bắc đây này Milan nơi phía Bắc rất nhiều người bị tiếp theo là quốc gia Iran có khoảng 16.169.000 người Iran Iran đâu Iran là một quốc gia Trung Đông ngay đây đấy Iran 16.500 người nó có khoảng 2.503 người chết à 988 người chết và tử vong tử vong ở 2503 là ở Iran là ở Ý tiếp theo là quốc gia Tây Ban Nha là một quốc gia châu Âu Tây Ban Nha đâu các bạn ơi đây Tây Ban Nha đây Tây Ban Nha đây theo như tôi không nhầm đây là thủ đô Madrid này có thủ đô Madrid đây Tây Ban Nha là có khoảng uh, 13.716 người nhiễm rồi 558 ca tử vong Đức tiếp theo là Đức Đức 9.919 người 26 ca tử vong Iran thì riêng cái trường hợp này toàn là cái bộ trưởng bị nhiễm lần này may chết riêng cái thằng nước Ý này là mày chết rồi cũng thế Đức thì cũng thế hiện nay là một số nước như Đức Hà Lan này Vương quốc Anh thì lại còn có ý định là làm cái uh, miễn dịch cộng đồng ấy chờ vi vaccine ấy bằng cách là cứ nói là khoảng 70 ờ, mươi phần trăm dân số của cái nước này là bị nhiễm ấy nhưng mà điều rất là lạ tại sao lại như thế Đức Đức có 26k thôi chết 26k thì có 71k hồi phục còn Tây Ban Nha cũng thế Tây Ban Nha cũng 1081k hồi phục Iran thì có khoảng 2000 2000 5389k hồi phục nhiều hơn ca cả ca tử vong cơ còn à, Ý thì khoảng 2941 à, người tử hồi phục Tiếp theo là Hàn Quốc. Hàn Quốc là sẽ là một quốc gia châu Á. Lần này là một quốc gia châu Á. Thủ đô Seoul. Đây các bạn đang nhìn thấy là bán đảo Triều Tiên. Đấy. Hàn Quốc là khoảng ờ, 8.413 ca nhiễm, 84 ca tử vong, 1.540 ca đã phục hồi. Đây là quốc gia thứ năm. Tiếp theo là nước Pháp. 6 là nước Pháp. Nước Pháp thì có khoảng 7.730 ờ, ca nhiễm, 175 ca tử vong, 602 ca hồi phục đấy nước Pháp các bạn đang nhìn trên Google map đây ở trên ờ, hầu hết là các ờ, nước trên thế giới quốc gia thứ sáu là tôi sẽ kể đến đó Pháp Ngoài ra là tôi còn chưa nói đến đất nước Nhật Bản Nhật Bản nó có cả cái tàu ờ, du lịch Diamond Princess đấy thì tí nữa chúng ta sẽ nói đến đây nước Pháp đây thủ đô Paris hình như là chiếu trên cái này gần như ai cũng biết điều đó 7 là Hoa Kỳ bao gồm Grand Princess Grand Princess thì nó lại là cái uh, tàu du lịch thì có khoảng 6.536 ca xác nhận tử vong 116 người hồi phục 106 nước Mỹ hợp Trung Quốc Mỹ qua Đại Tây Dương lần này đến Mỹ thực ra người phương Tây thường là cứ coi đeo khẩu trang là cứ đến người bị ốm thì chỉ đeo còn riêng nếu như cộng đồng mà người châu Á nào mà ở Mỹ ở các quốc gia phương Tây thường là bị kỳ thị nhiều lắm đấy Mỹ đây cả Đông cả Tây đều bị hết thứ bảy là Thụy Sĩ 2400 743 ca xác nhận, 21 ca tử vong, 15 ca hồi phục. Thụy Sĩ Thụy Sĩ là quốc gia vốn là an toàn nhất đây. Tôi cứ tìm ra là các bạn có thể nhìn nhận ra hết. Đây là Thụy Sĩ, Thụy Sĩ đây. Thụy Sĩ là các bạn đang nhìn thấy Thụy Sĩ. Đấy, các bạn đang nhìn thấy 8 là Vương quốc Anh 1950 ca nhiễm 60 ca tử vong 65 ca hồi phục đây là Vương quốc Anh các bạn đang nhìn thấy đây là Vương quốc Anh đấy các bạn đang nhìn trên Google Maps đây thủ đô London đây là chúng ta sẽ được tham quan nhưng mà cái này không phải là tham quan thứ 9 là Hà Lan 1100 1700 111 ca nhiễm 43 ca tử vong là chưa có ca nào hồi phục cả Hà Lan thủ đô Amsterdam Và cuối cùng là tôi nói đến nước Na Uy 1492 ca nhiễm, 4 ca tử vong, 1 ca hồi phục mà chỉ có một ca hồi phục mặc dù có bốn hơn 1.000 gần 1.500 ca nhiễm rồi đây là Na Uy Na Uy Bắc Âu đấy bạn ạ đấy các bạn đang nhìn thấy đây là Na Uy đây tôi có thể phóng to lên để cho các bạn nhìn rồi thế như là cái này là đấy Na Uy các bạn đang nhìn thấy Phần Lan Thụy Điển ngoài ra là cũng khá là nhiều hầu như là các quốc gia EU nào hầu như toàn bộ quốc gia nào cũng bị hết đấy có thủ đô Stockholm có thủ đô Oslo của Na Uy thôi nhá bây giờ chúng tôi xin tạm biệt quý vị và các bạn hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau thân ái chào tạm biệt các bạn các bạn hãy đăng ký kênh để nhận những video mới nhất từ yêu đội lý và các thủ phạm sẽ luôn ờ, mở video mới nhất Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn